facebook người kia nó nó, nó, nó, nó khóa cái này cái nào cái, lâu lâu lên đi trời ơi cái bộ này tao tao bỏ lâu lắm này quay video này rồi lên lấy tay ra đây đây đại cao hay cô đây nhá anh em ờ, làm phim ờ. đấy, đại ca mới mua xe cho hơi cô đây nhá <laughs> anh kia chào anh em cái chào anh em của hội cô nha được của đại ca được đại ca của em ba điểm đây đây là hai cô tiên nha hai cô tiên họ rồi họ coi nhiều đấy ca đấy phê của đây ca đấy đấy chào mày em uh, facebook của đại ca nhá đây mày nhà mày em đang là ờ, phim đấy đấy mấy anh em uh, phim đây đây mấy ông này đánh nhau này đấy ui giời hay đấy ui à, ui à, quên quên quên lộn thôi bố mà em đi thằng này đang đâu đây. Ê. Nào hôm nay à, chuẩn bị ra trận nha anh em. Đấy. Đấy. Các anh chia sẻ nha, anh em chia sẻ nha. Chào mấy em đang xem. Chào mừng à, anh em của bạn bè của đại ca nha. Dạ. Yeah đây nhiêu này có đây họ coi nhiều này của hiệp facebook ai hả của cô đây có hiện tại thì uh, facebook anh hiệp bị ờ, khóa 3 ngày nha mọi người mấy ngày anh khóa tới 12 tới tháng 7 là ờ. đại ca không ăn sáng uống ờ, nước trà thôi nha em buổi sáng đây, đây là anh trai uh, em trai của hội ba cô à có, có <laughs> anh trai Nếu này năm mấy Trăm mấy mấy lâu lắm rồi nha Hương Tăng cái này Facebook cũ nha Mua về tạm ngưng rồi Lâu quay cái này nha không được cop, cop, cop. sản thủ ba lâm đây nha, <laughs> hôm nay là chủ đề là giải bọ mới làm bốn ờ, cái đa sân. Đấy, mấy em. Mấy anh này là cứ ra trần suốt không nghỉ nha anh em Nào ơi Nào ơi ờ, Hả? có một thằng đi xe luôn. Đây.

wait, wait, wait, wait, wait. đây là hai ông này ờ, vai ờ, trình nhá đấy hai ông này thuốc đây là đại ca đang họp nha anh em đang họp uh, khai trương ờ, bộ phim nha đúng rồi nhưng hiện đấy cái sáng đến giờ chưa chưa chưa chưa uống ờ, ly trà chưa uống ly nước ờ, nước lọc nữa nha đấy, chưa mệt hôm nay là tuần là sạt thụ đấy đúng rồi đấy, ông này mệt rồi ông này nghỉ trước rồi đúng <laughs> rồi đấy sau camera sau coi dũng đang đứng à. đang đứng dũng áo khắp khắp áo này chắc đi về nó ghi áo gì bẩn này áo mỹ rồi áo <laughs> mỹ rồi đấy áo mỹ rồi đấy đó à đó cũng hiểu đâu đó đó rõ đó <laughs> anh nhà bảo ờ, buổi sáng ờ, tới tới 5 giờ nha anh em chưa ăn gì cả anh nhà bảo đang đangครับครับครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะค่ะ ờ, <laughs> trăm mà cũng già Đây, cái xe riêng của hơi bà cô nha ừ. đại ca của đại ca